Vừa em em còn 70 à, mét nha anh em Có uh, gió nha Đưa qua đưa lại mình cũng uh, làm nhưng mà cuối cùng nó cũng bị rớt Rồi nhặt cho anh em xem nha Đây nha anh em Mình uh, bén đúng uh, cái cổ này nha anh em rất ngay tại chỗ còn đẹp chặt này ừ. ok này vừa hạ một em ờ, uh, 60 mét nữa nha anh em trên uh, ờ, cây sầu đâu hơi uh, gió cho nên uh, không chuẩn xác lấy nếu mà nó bay uh, xuống đây rồi uh, trên cái uh, đám cỏ này trúng cái phần dưới này gió quá đưa lên này từ đùi bên đây qua đùi bên đây rớt ở đây nha còn màu đen mập nặng cái cây đó vừa rồi à, mới em à, liên tiếp à, hai em còi nha anh em một em là 92 mét à, gió rất là nhiều ha này. gió dữ lắm nên à, mình canh à, một nắp gió nữa một em à, còi sám 75 mét ở à, Hòn Keo nhưng mà không khó cỡ đấy thôi mình độ cỡ đấy thôi do mình đem con em kia là mình không có kịp đo nữa bây giờ mình ra mình nhặt thử uh, thấy em kia nó đổ xuống đó mà không biết là có không nha tìm xe quá à nha anh em bây giờ à, mình ra mình nhặt cho em còn à, à, chuyên hai mét này mình đang ruộng lúa này mình bán này rồi xong đó là có một à, em à, mấy em cò xám nữa để về đậu ngọn keo kia đánh à, đổ lòng nhưng mà đổ xuống đây này nên mình để mình đi kiếm ra mình quay lại cho anh em xem nha nói chung là lúc nãy giờ mình đi kiếm em cò xám kia ha để lấy mét nhưng mà kiếm không ra giờ mình quay lại em cò đánh anh em xem ha nhưng trắng này ờ, trống này cái ờ, ớt ra nhà anh em đây xuyên qua đây đó bây chắc uh, trống tim ừ, chết anh em rồi mới hạ một em cò ờ, gần dưới kia anh em trên 17 mét nha giờ ờ, xuống mình này trên anh em xem nha đây anh em cò ờ, mình bán một em 17 mét nha, đây, tao nè cả nhà anh em đánh uh, ờ, trúng uh, ờ, cánh này xuyên qua đây qua mà nước đây ừ. mà không chết nha trúng gãy cánh này xuyên qua đây rồi nha anh em hôm nay ờ, về rồi nhà anh em được ờ, bốn em nói chung là trời ờ, gió dữ quá gió rất là mạnh bán nhiều nhưng mà đổ lông rồi rất là nhiều bay uh, tùm lum hết rồi mình chung là cũng được bốn em hai em cò một em còn ngần một em cò rùi với hai em cò mó đen này à, con trâu cũng ít còn mà mình đi về à, trời gió lắm như à, bây giờ mình về cũng có công việc hơi về sớm thấy thôi nha